Phần 1. để cấp lại tên đăng nhập dịch vụ Vietinbank iPay, quý khách vui lòng thao tác như sau. Nếu quý khách đã từng đăng nhập ứng dụng, vui lòng chọn Đăng nhập dưới tên khác. Chọn Có. Tiếp theo, chọn Quên tên đăng nhập. Màn hình sẽ yêu cầu nhập các thông tin dưới đây. 1. Số điện thoại đã đăng ký với ngân hàng 2. Chạm vào và chọn đúng loại giấy tờ tùy thân đã đăng ký. 3. Số giấy tờ cá nhân. Nhập số giấy tờ tùy thân đã đăng ký với ngân hàng, ví dụ số chứng minh nhân dân, số căn cước công dân. Sau đó chọn tiếp tục. Khi quý khách nhập chính xác thông tin, hệ thống sẽ gửi mã OTP qua tin nhắn điện thoại. Quý khách sẽ kiểm tra và nhập mã OTP gồm 6 số. Sau đó chọn tiếp tục để nhận tin nhắn thông báo tên đăng nhập. Phần 2. Để cấp lại mật khẩu dịch vụ, quý khách vui lòng thao tác như sau. Quý khách chọn quên mật khẩu và nhập các thông tin dưới đây. 1. Tên đăng nhập. Nếu quý khách không nhớ thông tin này, vui lòng thực hiện thao tác cấp lại theo hướng dẫn ở phần 1. 2. Số điện thoại là số đã đăng ký với ngân hàng. Sau đó chọn tiếp tục. Hệ thống sẽ gửi mã OTP qua tin nhắn điện thoại quý khách nhập mã OTP gồm 6 số và chọn Tiếp tục. Sau bước này, hệ thống sẽ tự động nhận diện như sau. Với trường hợp quý khách đã đăng ký xác thực bằng sinh chắc học khuôn mặt và trạng thái sinh chắc học hoạt động, sẽ chuyển sang màn hình xác thực khuôn mặt và quý khách làm theo hướng dẫn của hệ thống. Trường hợp 1, khi quý khách xác thực khuôn mặt thành công, hệ thống sẽ gửi mật khẩu vào tin nhắn điện thoại. Trường hợp 2, khi quý khách xác thực khuôn mặt sai qua số lần cho phép, hệ thống sẽ yêu cầu xác thực bằng thẻ. Quý khách nhập hai thông tin gồm một, tám số cuối in nổi trên mặt thẻ ATM hoặc thẻ tín dụng hai, Mật khẩu rút tiền thẻ ATM 6 số hoặc ba chữ số in nghiêng nằm sau thẻ tín dụng. Sau khi thực hiện thành công, quý khách sẽ nhận được tin nhắn chứa mật khẩu dịch vụ. Nếu quý khách chưa đăng ký xác thực sinh chắc học khuôn mặt hoặc sinh trắc học khuôn mặt trạng thái đóng. Hệ thống sẽ hỗ trợ xác thực bằng thẻ hoặc xác thực bằng giấy tờ tùy thân. Trường hợp quý khách chọn xác thực bằng thẻ, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn ở trường hợp 2. Khi hoàn tất, quý khách sẽ nhận được mật khẩu của dịch vụ về tin nhắn. Nếu quý khách thực hiện xác thực bằng giấy tờ tùy thân, vui lòng chọn tiếp tục và sau đó chọn chụp ảnh Màn hình sẽ hiển thị một số lưu ý để quý khách tham khảo. Quý khách chọn Tôi đã hiểu và bắt đầu chụp ảnh mặt trước, mặt sau của giấy tờ tùy thân đã đăng ký với ngân hàng và quét khuôn mặt. Sau khi hoàn tất, màn hình sẽ hiển thị các thông tin về giấy tờ tùy thân để quý khách kiểm tra lại một lần nữa và chọn Tiếp tục sau bước này, quý khách sẽ nhận được tin nhắn chứa mật khẩu dịch vụ